Bí ẩn chuyện linh hồn người Việt mượn xác người Trung Quốc để hồi sinh, hồn chương ba ra hàng thịt là có thật. Bạn có biết, vào năm 1914 đã xuất hiện một vụ việc mượn xác đổi hồn làm chấn động các quan chức chính quyền Việt Trung thời bấy giờ, khiến cho giới khoa học Pháp và Trung Quốc phải vào cuộc điều tra. Khám phá sau đó đã khiến các tầng lớp xã hội Việt Nam và Trung Quốc xôn xao. Cụ thể, Thôi Thiên Tuyển và một người Việt đã thật sự hoán đổi linh hồn và thể xác cho nhau. Sự việc thậm chí đã được trình lên văn thư ngoại giao giữa hai nước. Chính xác thì điều này đã xảy ra như thế nào? Thúy Hằng mến chào tất cả các quý vị khán giả. Chắc hẳn khi nhắc đến thuật mượn xác hoàn hồn sẽ có người nhớ đến câu chuyện hồn chương ba ra hàng thịt. Vốn dĩ, nhiều người vẫn tưởng đây chỉ là một câu chuyện tưởng tượng trong dân gian. Tuy nhiên, sau này trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về tâm linh và tu luyện thân thể, thì Thúy Hằng đã phát hiện ra rất nhiều bí ẩn và cũng biết được một số câu chuyện vô cùng ly kỳ và siêu khoa học liên quan đến hiện tượng bí ẩn này. Nên ngày hôm nay, Thúy Hằng muốn kể lại cho các bạn cùng được nghe. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Ngượn xác hoàn hồn xuyên biên giới Việt-Trung theo các tài liệu khảo sát do người Pháp để lại cho biết, sự việc xảy ra vào năm 1914. Lúc đó là mùa hè oi bức, gia đình họ Thôi làm nông dân ở Liêu Thành, Sơn Đông, có con trai là Thôi Thiên Tuyển đột nhiên qua đời. Thôi Thiên Tuyển là một thanh niên trẻ khỏe cường tráng, đột nhiên qua đời nên đã gây ra một cú sốc lớn cho gia đình. Không ngờ 5-6 giờ sau, khi người thân đang tụ tập khóc tang thì Thôi Thiên Tuyển đã đột nhiên bật dậy khiến cho cả gia đình một phen khiếp vía thay nhau chạy tán loạn. Phải một hồi sau bình tĩnh, mọi người mới chuyển sang vui mừng vì đứa con trong nhà đã sống lại. Tuy nhiên, gia đình họ Thôi vui mừng không được bao lâu lại liền bàng hoàng khi người hoàn hồn sống lại mở miệng nói chuyện, nhưng tiếng mà anh ta nói hoàn toàn không giống tiếng địa phương, người nhà không thể hiểu được anh ta đã nói gì. Cả gia đình nghĩ rằng chắc Thôi Thiên Tuyển vẫn chưa hoàn toàn được bình phục. Vợ anh đến trước mặt nói muốn giúp đỡ, nhưng cả người vợ đứng trước mặt mà anh cũng còn không biết là ai. Khi nhìn thấy mình trong gương, anh đã bật khóc khóc mãi, sau đó anh đã xin giấy bút viết mấy chữ. Người nhà họ thôi đã nghi ngờ, Thôi Thiên Tuyển chưa từng đi học, một chữ bẻ đôi cũng không biết, làm sao tỉnh lại có thể viết được chữ đây. Trong gia đình họ Thôi có một người biết chữ, thấy cậu viết rằng Tôi tên là Lưu Kiến Trung, người thôn Đại Khanh, nhà họ Lưu, huyện Sơn Dương, Phủ Giao Châu. Nhưng huyện Sơn Dương, Phủ Giao Châu là ở quốc gia hay tỉnh nào, cách đây bao nhiêu dặm, đến đây bằng cách nào, bản thân Thôi Thiên Tuyển cũng không hề biết. Không có cách nào khác anh chỉ có thể ở lại và bắt đầu học tiếng địa phương, cũng như học một số phong tục tập quán địa phương, chẳng hạn như nghi lễ chào hỏi. Gia đình họ Thôi càng ngày càng tin rằng có một linh hồn khác đã nhập vào xác của con mình, bởi vì Thôi Thiên Tuyệt đã thay đổi hoàn toàn. Cậu không làm được những gì mà cậu thường làm trước đây, vốn là một người nông dân mà một gánh nước Thôi Thiên Tuyệt cũng không gánh được. Nhưng anh lại biết đọc biết viết lại có thể tìm ra những con suối ngầm mà người dân địa phương không tìm ra đã có rất nhiều người tìm đến anh nhờ chỉ mạch nước ngầm. Gia đình Thôi Thiên Tuyển không đi trình báo sự việc, cũng như không dùng việc này để kiếm tiền. Một ngày nọ, có một tên trộm đột nhập vào nhà họ Thôi, từ đó sự việc Thôi Thiên Tuyển mượn xác hoàn hồn mới bị lan truyền ra ngoài. Truy tìm gốc tích người Việt Nam hoán hồn, đổi xác. Chuyện là khi các thành viên ủy ban huyện đến nhà họ Thôi để kiểm tra tình hình vụ trộm, ông cụ nhà họ Thôi mắc trọng bệnh nằm trên giường không dậy nổi. Vì vậy, con trai ông là Thôi Thiên Tuyển đã ra gặp các thành viên ủy ban. Các thành viên ủy ban hỏi về chi tiết vụ trộm, nghe thấy giọng anh không giống giọng của người địa phương, họ liền cảm thấy nghi ngờ và hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Những người khác có mặt ở đó đã nói rằng Thôi Thiên Tuyển là người mượn xác hoàn hồn. Các thành viên ủy ban rất ngạc nhiên và tò mò hỏi chi tiết. Cứ như thế, sự kiện này đã lan rộng khắp tỉnh Sơn Đông, thậm chí khắp cả Trung Quốc lúc bấy giờ. Thái Nho Khải, tỉnh trưởng tỉnh Sơn Đông đã gọi Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng tỉnh để kiểm tra tính xác thực và yêu cầu anh phải gánh nước. Quả nhiên là thấy một Thôi Thiên Tuyển là một thư sinh thân thể yếu nhược, đòn gánh đặt lên vai thì không cất bước nổi, nhưng anh lại có tài tìm ra các nguồn nước hay khe suối ngầm. Vào thời điểm đó, vị đạo Doãn Đông Lâm Đạo tên là Cung Tích Bình đã đặc biệt yêu cầu các ủy viên điều tra đưa Thôi Thiên Tuyển đến văn phòng của ông để đích thân ông tiếp kiến và hỏi chi tiết. Đạo Doãn là một chức vụ quan lại vào những năm đầu của Trung Hoa Dân Quốc. Trung Hoa Dân Quốc quản lý Trung Quốc đại lục từ năm 1912 đến năm 1949. Sau khi bị thất thủ trước Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng rút về Đài Loan cho đến ngày nay. Từ đó, Trung Quốc đại lục đã bị cai trị dưới chế độ cộng sản độc tài, còn Đài Loan thì theo chế độ dân chủ tự do. Bắt đầu từ tháng 5 năm 1914, mỗi tỉnh được chia làm một số đạo, toàn Trung Quốc có 93 đạo. Đổi các quan sát xử các tỉnh thành đạo doãn, quản lý các công việc hành chính, các quận thuộc thẩm quyền và chịu quản lý của tỉnh trưởng. Đạo Doãn cùng Tích Bình quan sát Thôi Thiên Tuyển trong suốt cuộc thảo luận và thấy rằng Thôi Thiên Tuyển không có bệnh hay bị tâm thần. Sau đó, Đạo Doãn đã thường xuyên tường thuật lại điều kỳ lạ này khi ông làm việc tại các cơ quan công quyền. Hơn một năm sau, khi Thôi Thiên Tuyển sống lại, đạo doãn đã gửi anh đến cho ông Mai Hiệt Vân, tránh án tòa án tối cao Tế Nam và yêu cầu ông giúp điều tra một số sự việc. Mai Hiệt Vân gặp Thôi Thiên Tuyển vài lần, nghe giọng không giống giọng người ở Sơn Đông mà giống như một người phúc kiến học nói tiếng Bắc Kinh và giống như một người Nhật học nói tiếng Trung Quốc. Mai Hiệt Vân và Cung Tích Bính không tìm thấy vị trí của làng Đại Khanh, huyện Sơn Dương, Phủ Giao Châu Họ nghĩ rằng đây có thể là một nơi nào đó ở nước ngoài. Họ liền hỏi Thôi Thiên Tuyển về tình hình xã hội ở đó. Cậu đã trả lời rằng quan chức địa phương được gọi là thượng tư, hoàng đế được gọi là nhân vương. Đương thời năm đó là năm thứ 20 công khỏa, hàng năm chỉ dùng thóc và đường nâu ra để đóng thuế. Không có loại thuế nào khác, cũng chưa từng nhìn thấy người ngoại quốc nào ở đó. Sau đó, Mai Hiệp Vân đã chụp ảnh Thôi Thiên Tuyển cùng một số ghi chép của Cung Tích Bình gửi cho ông Địch Sở Thanh, người quản lý các vấn đề đối ngoại ở Thượng Hải, để hỏi xem liệu ông có biết huyện Sơn Dương, Phủ Giao Châu hay không, có thể đem sự việc này đăng báo hay không, để tìm ra gia đình của Lưu Kiến Trung để hiểu rõ sự tình hơn nữa vào mùa xuân năm 1915, huyện Lạnh Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông đến gặp Dương Thọ Nam, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sơn Đông. Giám đốc Dương đã yêu cầu Thôi Thiên Tuyển đến Sở Tài chính để gặp mặt. Giám đốc Dương đã từng đến thăm Việt Nam, lúc đó là thuộc địa của Pháp, được gọi là An Nam. Ông biết người xứ này giỏi đào giếng nên đoán có thể Thôi Thiên Tuyển là người Việt Nam. Giám đốc Dương đã yêu cầu Thôi Thiên Tuyển thử thăm dò nguồn nước và đào giếng ở trong sân của Sở Tài chính. Thôi Thiên Tuyền cho biết mạch nước ở đây khá tốt, không cần phải đào giếng. Anh nói hoàn toàn đúng, dòng nước ngầm Tế Thủy Sơn Đông chảy qua dưới bức tường ở gần đó. Sau khi giám đốc Dương Thọ Nam đưa Thôi Thiên Tuyển trở về, trong lòng đã không ngừng suy nghĩ về việc vượt trên bình thường này. Sau này, gặp Hứa Tố Y, một người bạn ở cơ quan dịch thuật, ông Dương đã nói về điều này. Không ngờ lần này lại hỏi đúng người, Hứa Tố Y thực sự biết rõ sự tình. Hứa Tố Y đã nói rằng, tại văn phòng dịch thuật, tôi nhìn thấy một công hàm của Ngài Công Sứ Pháp để tìm người. Công hàm nói rằng, một người đàn ông Việt Nam đã chết, sau đó sống lại và khi tỉnh lại, anh ta toàn nói tiếng Trung Quốc, nói rằng mình là một người ở huyện tỉnh Sơn Đông đã mượn xác tái sinh vì sự kiện này vô cùng ly kỳ nên đã lan truyền từ dân gian đến quan phủ. Lãnh sự quán Pháp ở An Nam đã thông báo cho công sứ ở Bắc Kinh, gửi văn bản hỏi Bộ Ngoại giao Trung Quốc xem có người như vậy ở tỉnh Sơn Đông hay không. Dịch giả Hứa Tố Y cho biết rằng, sau khi gửi công văn đến Sơn Đông, Văn phòng Chính phủ Sơn Đông cũng đã phản hồi kèm theo hình ảnh của Thôi Thiên Tuyển và tài liệu đã được gửi đến Văn phòng Bắc Kinh. Nhưng đất nước lúc đó đang gặp khó khăn và nhiều việc phải làm nên cũng chưa tìm hiểu sâu thêm giám đốc Dương Thọ Nam đã tận mắt nhìn thấy những tài liệu mà Hứa Tố Y nói đến và nhận thấy rằng hai sự kiện hoán đổi linh hồn của hai người ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc và Việt Nam, xem xét từ thời gian và địa lý thì thực tế đều là một, hai người đang hoán đổi thân xác cho nhau. Nói cách khác, sau khi cái chết của hai người cách nhau ngàn dặm và linh hồn của họ đã hoán đổi vị trí, nhập vào thân thể của đối phương để sống lại. Chu Tú Hoa mượn xác hoàn hồn phục sinh Câu chuyện tiếp theo xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ. Vào thời điểm đó, vụ án này đã gây chấn động toàn quốc đảo Đài Loan, thậm chí chính phủ Đài Loan còn phái người đến điều tra sự thật. Đương thời, các phương tiện truyền thông khác nhau đã đổ xô đưa tin, bao gồm cả truyền thông quốc tế, truyền thông Hồng Kông cũng đã phái nhân viên sang Đài Loan để phỏng vấn. Vào năm 1959, Ngô Lâm Võng Yêu, người vợ 37 tuổi của Ngô Thu Đắc, một chủ cửa hàng vật liệu xây dựng ở thị trấn Mạch Liêu, Đài Loan, bị ốm rất nặng. Cô ấy đã nhắm mắt và tắt thở dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè và hàng xóm. Các bác sĩ đã kết luận rằng bệnh nhân đã chết. Ngô Thu Đắc mất vợ ở tuổi trung niên, bi thương lo việc hậu sự nhưng chỉ qua 3 ngày, đến nửa đêm của ngày thứ tư, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Trong nhà Ngô Thu Đắc đột nhiên xuất hiện một mùi hương và Ngô Lâm Võng Yêu đã bỗng nhiên mở mắt rồi sống lại. Nửa đêm, người đã chết đột nhiên sống lại, điều này quả thật là rất đáng sợ. Ngô Thu Đắc đã phải cố gắng hết sức để kiềm chế cảm giác vừa sừng sốt vừa sợ hãi của mình. Anh ta hỏi, Vọng yêu, em cảm thấy trong người như thế nào? Tuy nhiên, người vợ vừa phục sinh lại nói rằng mình không phải là Ngô Lâm Vọng Yêu mà là Chu Tú Hoa, 18 tuổi, đến từ Kim Môn. Sau đó, cô còn nói một loạt những điều khiến cho Ngô Thu Đắc không thể giải thích được, rằng Ngô Thu Đắc là một trong tam đại hiếu tử nước tiếng xa gần, là một người trung hậu, vợ của Ngô vì Dương Thọ đã tận. Các vị thần thương tình anh là một người con hiếu thảo, lại mất vợ ở tuổi trung niên, nên hạ lệnh cho cô mượn xác Hoàn Dương làm thê tử cho Ngô Thu Đắc. Ngô Thu Đắc vừa trải qua nỗi đau mất vợ, lại thất kinh vì người đã chết mở mắt lúc nửa đêm, rồi vừa sợ vừa mừng khi cô ấy phục sinh nhưng giờ thì người vợ được tái sinh lại đang lải nhải những điều xa lạ. Mọi người có thể hiểu rằng nội tâm của anh ấy vô cùng thống khổ. Anh nhất định cho rằng vợ mình hôn mê trong nhiều ngày, dẫn đến thần kinh đảo loạn. Sau đó, anh suýt chút nữa đã gửi Chu Tú Hoa vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, kể từ sau khi Ngô Lâm Vọng Yêu phục sinh, trên thân thể cô có phát sinh một số biến hóa kỳ dị khiến cho Ngô Thu Đắc và người nhà vẫn thầm thắc mắc liệu những gì cô ấy nói có đúng hay không con trai của Ngô Lâm Võng Yêu, Ngô Thăng Ngạn, sau đó đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng Mẹ tôi lớn lên ở Mạch Liêu và chưa bao giờ đến Thái Tây hay Kim Môn, nhưng sau khi khỏi bệnh, bà ấy đã hoàn toàn trở thành một người khác. Cơ thể vẫn là của mẹ tôi, nhưng bà ấy lại nói mình không phải là A Võng. Họ hàng và bạn bè đến thăm bà ấy, nhưng bà ấy không nhận ra họ, thậm chí còn không nhận ra bà và dì của mình. Giọng nói của bà ấy đã biến thành giọng nói của người vùng Kim Môn cháu trai của Ngô Lâm Vọng Yêu cũng cho biết rằng từ khi dì Vọng Yêu hồi sinh, dì ấy thực sự có thể giúp đỡ mọi việc, so với dì ấy trước đây đã hoàn toàn biến thành hai người rồi. Trước đây dì Vọng Yêu chỉ biết nấu ăn, ngoài bữa ăn thì việc gì dì cũng không biết làm. Không chỉ vậy, ngay cả sở thích thường ngày và động tác đi lại đều khác nhau. Thay đổi lớn nhất là khẩu âm của dì ấy, bây giờ dì ấy nói hoàn toàn bằng giọng kỳ môn. Và hơn thế nữa, trước đây Ngô Lâm Vọng yêu mổ chữ, không biết chữ cũng không biết viết. Nhưng sau khi sống lại, cô ấy không chỉ biết viết mà còn có những nét chữ ngay ngắn và đẹp mắt. Trước đây, Ngô Lâm Vọng Yêu luôn ốm yếu, bất mãn, nhưng hiện tại thể lực, tinh thần, lý trí và sự lịch thiệp của cô ấy đều tốt hơn trước. Ngô Lâm Vọng Yêu trước đây thường ăn thịt, cá cùng với gia đình của mình, nhưng bây giờ cô ấy chỉ ăn đồ ăn chay, hơn nữa, Ngô Lâm Vọng Yêu giờ đây đã trở nên liệu việc như thần, nên cô ấy cho rằng cái gì đó không kinh doanh được thì sẽ lộ ngay khi vừa làm. Con trai của Ngô Lâm Vọng Yêu là Ngô Thăng Ngạn cũng tiết lộ rằng mẹ cô, người chưa từng đến đảo Hải Phong trước đây, không biết từ khi nào đã trở nên quen thuộc với đảo Hải Phong. Đảo Hải Phong có gì đặc biệt? Vào năm 1958, trong trận địa pháo 823 ở Kim Môn, nhiều người dân Kim Môn đã hoảng sợ vì giao tranh ác liệt nên đã thuê thuyền đánh cá để trốn khỏi trận địa. Lúc đó Chu Tú Hoa 18 tuổi là một trong số họ. Cô và những người cùng làng lên thuyền với lương khô và thức ăn phòng bị. Tuy nhiên trên đường đi, thuyền gặp phải cuồng phong, sóng lớn khiến trôi giạt nhiều ngày. Lương khô trên thuyền dần cạn kiệt, hơn 20 người trên thuyền chết đói, Chu Tú Hoa cũng đang hấp hối. Sau đó, chiếc thuyền đánh cá được thủy triều đưa đến phía tây Vân Lâm, Đài Loan và trôi đến đảo Hải Phòng. Các ngư dân địa phương đã tìm thấy Chu Tú Hoa, một ngư dân lớn tuổi đã cho cô uống nước và cứu sống cô. Chu Tú Hoa đã nói rằng, đáng lẽ ra cô đã có thể sống sót, nhưng khi những ngư dân này nhìn thấy vàng trên thuyền, họ đã trở nên tham lam, không chỉ tìm kiếm của cải mà còn chuẩn bị giết người. Chu Tú Hoa đã cay đắng cầu xin nói rằng tôi chỉ cầu xin họ cứu mạng tôi, cho dù cô là vợ, con dâu hay hầu gái, vàng trên thuyền đều có thể giao cho họ. Tuy nhiên, những ngư dân sợ Chu Tú Hoa báo cảnh sát, họ đã hiệp lực cùng nhau đẩy thuyền đánh cá ra xa bờ, khiến cho Chu Tú Hoa bị chết chìm. Vào thời điểm đó, chỉ có một ngư dân tên là Lâm Thanh Đảo muốn cứu Chu Tú Hoa. Nhưng những ngư dân khác đã sỉ nhục anh ta, đánh anh ta và đe dọa rằng nếu anh ta muốn cứu người, họ sẽ ném anh ta và Chu Tú Hoa xuống biển, nên Lâm Thanh Đảo đã phải bỏ cuộc. Sau khi câu chuyện về việc tá thi hoàn hồn của Chu Tú Hoa được truyền ra, Lâm Thanh Đảo cũng đứng lên và xác nhận rằng chuyện như vậy thực sự có xảy ra. Còn những ngư dân mê muội trước tiền tài mà giết người cướp của thì họ không được sống một ngày tốt đẹp kẻ chủ mưu và các thành viên trong gia đình đã lần lượt tử vong sau đó, chỉ còn lại một đứa con bị tâm thần nặng. Điều đáng nói là trước đó, Chu Tú Hoa đã bén duyên với Ngô Thu Đắc khi Ngô Lâm Vọng Yêu đủ bệnh và Ngô Thu Đắc khi ấy đang tham gia công trình trên đảo Hải Phòng. Các công nhân làm việc trên đảo Hải Phòng cho biết, mỗi ngày vào lúc hoàng hôn, họ đều nhìn thấy ông chủ Ngô Thu Đắc bên cạnh có một cô nương xinh đẹp. Có người còn nghĩ, người thành thật như vậy liệu có ngoại tình và vào mỗi chủ nhật khi trở về nhà gặp người thân, các bạn bè trên đường đi và về cũng bắt gặp một cô nương ngồi sau xe đạp của Ngô Thu Đắc. Nhưng vào thời điểm đó, bản thân Ngô Thu Đắc cũng không biết chuyện gì đã xảy ra và cũng không ai nói cho anh biết. Sau đó, câu chuyện về việc Chu Tú Hoa mượn xác hoàn hồn ngày càng lan rộng, ngay cả đến chính quyền Đài Loan cũng kinh động. Họ đặc biệt ra lệnh cho Bệnh viện Quân đội Đầu Lục, nay là chi nhánh Đầu Lục của Bệnh viện Đại học Thành Đô, Viện trưởng Lưu Hải Ba, cùng với chủ nhiệm Dương của Văn phòng Kế toán thuộc chính quyền huyện Vân Lâm và Giám đốc lại của Văn phòng Thanh tra chuyên nghiệp tiến hành phỏng vấn Ngô Lâm Vọng Yêu và xem cô ta liệu có bị bệnh tâm thần hay không. Viện trưởng Lưu đã cho biết rằng kết quả quan sát của ông đã tin rằng khi nói, biểu hiện thần kinh là tự nhiên, giọng nói rõ ràng và không có gì bất thường đôi mắt thì không giống như người bị bệnh tâm thần, rất khó để đưa ra phán đoán bệnh lý sau lần quan sát này. Nói cách khác, Viện trưởng Lưu cho rằng Ngô Lâm Vọng Yêu không phải bị bệnh tâm thần, cũng không phải là nói nhảm. Chủ nhiệm Dương cũng nói rằng, tôi sống ở Lộc Cảng, Trương Hóa. Lộc Cảng có khẩu âm giống như Mạch Liêu, nhưng cô ấy có khẩu âm giống như người ở vùng Hạ Môn. Ở đây đề cập đến Hạ Môn, nhưng chính là Kỳ Môn. Sau đó, Ngô Lâm Võng Yêu được đưa đến bệnh viện 927 của quân đội ở Đài Nam để kiểm tra. Thật trùng hợp khi bác sĩ trưởng lúc đó lại là họ hàng xa ở Kim Môn của Chu Tú Hoa. Trong lúc tư vấn, Ngô Lâm Võng Yêu đột nhiên gọi Thúc Thúc, tức là gọi bác trai. Bác sĩ đã bối rối hỏi cô, tại sao cháu lại gọi tôi là Thúc Thúc? Ngô Lâm Vọng Yêu đã nói với bác sĩ rằng mình là Chu Tú Hoa, người đã được hồi sinh nhờ mượn xác. Để kiểm chứng, bác sĩ đã bí mật yêu cầu y tá mời vợ mình đến. Khi Ngô Lâm Vọng Yêu nhìn thấy vợ của ông, cô ấy đã gọi thầm thầm ơi, tức là bác gái ơi. Điều này đã thuyết phục bác sĩ rằng đây thực sự là Chu Tú Hoa. Đương nhiên, việc Chu Tú Hoa tá thi hoàn hồn nghe có vẻ rất bí ẩn. Nhiều người đã tiến hành phỏng vấn, điều tra, nghiên cứu với tâm thái chống tin giả, nhưng không ai tìm ra được điểm đáng ngờ hay thiếu sót nào. Ngược lại, rất nhiều người đã lý giải được vấn đề này và thực sự tin vào sự tồn tại của thần Phật và tin rằng cái chết của con người không giống như ngọn đèn tắt. Sau đó, vụ ký án tá thi hoàn hồn này đã được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh và do Hồ Nhân Mộng được mệnh danh là Mỹ nhân số 1 Đài Loan thủ vai. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, những câu chuyện mà Thúy Hằng vừa kể nghe qua có vẻ rất khó tin nổi có phải không ạ? À? nhưng quả thực nó đã từng xảy ra cũng như đã được ghi chép khá nhiều trong các văn kiện khảo cứu trên khắp thế giới. Phải chăng an bài của thần linh cũng có lúc bị lỗi hay các vị thần chỉ đang mượn sự việc này để nói với chúng ta rằng linh hồn và luân hồi chuyển sinh là có thật, chẳng qua với cặp mắt thường nhiều người trong chúng ta khó mà thấy được rõ ràng mà thôi. Video ngày hôm nay tới đây cũng đã kết thúc rồi. Thúy Hằng xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tâm linh hấp dẫn lần sau nhé.